đùi ba ba các bạn. Đây, đùi ba ba chấm muối ớt. Yeah. Dạ. Trời ổng làm muối ớt nhìn cũng ngon á chứ. Này có hạt bác khé hạt giỏi gì không anh? Không có mắc khé này, mình quê mình không có. À, mà, à ok. Mắc khé là rồi nè, ở Tây Tây Bắc. Tây Bắc thôi. Mình đây. là có tiêu xanh. Ừ. Đồ nó ngon đấy chứ. Thịt nó béo mà nó thơm, à. đậm đà luôn các bạn. Để nhìn cái đùi mình cầm lên cho bạn coi rồi đó. Nó quá đậm đà luôn anh còn bầm bầm cái gì lá chanh này nó chọn nó thơm nè con này cái đùi này mình cắn cái nè cái bên quay gần gần mình cắn này nha ừ. Thôi, nó tươi nó đỏ thật là mình rất là thích ăn bà bẹ rất thích ăn bà ba nói chung là ba ba đây là vừa hồng đào vừa chín tới rất thơm thơm vị ngon luôn mà nó phải bạc đây là cái cái huyết ừ. của nó bầm lại là mình chặt lúc mình để mình tụ máu ừ. lại con ba nó còn sống nhưng mà mình chặt lại để cho động lại để nướng à thơm chặt là động bị um, máu lại rồi bí quyết ừ, ngọt cái thịt à ừ. ngon luôn bé ba nó, nó phải là mập như vậy nha bạn nó phải mập mới có thịt xíu còn bé ba mà em bữa ăn mà kiểu như nó ốm có một con 200 ngàn ba trăm ngàn nó quá ốm nhỏ đấy nhỏ ba ba đấy là ba ba nuôi à ba vậy hả ba ba nuôi nó không được nguyên nhất nhưng ba ba thiên nhiên được đây là ba ba thiên nhiên ba luôn hả thiên nhiên nó đậm đà thịt của nó sẽ thơm hơn à vì chúng ba ba ba ba nuôi mình nuôi dưới hồ này vớt lên là nó có mùi vị tanh à không được như cái lục ổ Trời ơi. khe núi nó ra, anh bắt bắt được khe núi ra là nó đặc sắc hơn nó vẫn ngon. Trời đây là lần tiên mình được ăn cái gava vâng. tự nhiên luôn các bạn. Trời à. thì nó ngon. Vâng. Trời ơi, giờ tiếp theo là món, món à, này đây không? Đây, theo món uh, à, trình nướng. Trình nướng. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng trình nướng. Đây là cái món gọi là đi tới và Quảng Bình là bạn phải ăn thử các bạn. Trình này là trình khe. Trình khe nha các bạn. Trình thiên nhiên. Thiên nhiên luôn á. Đây. Chấm một miếng muối muối chanh không đã thấy nó rất là ngon Rồi. Anh Trời ơi Con cá gì nó lạ ghê luôn không? Ừ. Thơm đai không anh? Mềm, thơm đai. Ừ. Có mùi vị đai nữa Đai là sao ta? Ý là nó dai dai À nó dai Đúng không? Đúng không? Sực Bạn nhai mà giống như tưởng bạn nhai thịt các bạn Công nhận một triệu hai một ký có khác các bạn Trình này nó <coughs> còn trình nuôi là nó còn dở Trình này chứ hơn Trình nuôi không ngon, trình nuôi nó mềm Ừ. Ngon không bạn? công nhận đúng là đáng đồng tiền luôn á nhưng mà bạn lưu ý nha đó tại bạn không được ăn cái con trình này chậm trong chỗ đậm không nha nha bác trong đậm không nha có chung là đậm không nha không bao giờ có thôi mình nên ừ. mình mua khoai suối khoai suối là kiểu vùng đúng. Vùng, khu là vùng thiên nhiên rồi khu này là khu ngồi ngồi rừng à, quốc gia nha ngồi rừng quốc gia rồi có <coughs> suối à đây là trình suối rất là ngon ừ, ngon lắm tập trung ăn nãy giờ liên tục luôn không à. <laughs> no luôn á da giòn thịt trong không đó là đai miếng thịt mà trắng ừ thịt trắng thịt luôn bạn nhai à giờ mình miêu tả bạn biết nó chút bị bé nó hao hào giống một xíu thịt ớt một xíu thịt ba ba một xíu um, thịt cá nó hò quyện lại bạn tại con quỷ này nó ăn nó ăn ớt được luôn nè đúng rồi nó ăn ờ, những cái đồ gia vị ở dưới ờ, suối là con cá nhỏ nhỏ đấy những cái khe cá đồ nó ăn nó ăn tươi sống chứ phải là nó ăn cám vâng đúng không anh không cái này cái này thì sao mà nó nuôi được thì ừ. Cá thì thiên nhiên tự ở trong nguồn suối nó ra giống như ở thung ừ. ra nó bơi ra mình vô tình mình bắt được là mình bán là mình bán và... còn bình thường bạn nuôi con cá trên này nếu mà nuôi nó cũng không ăn kém luôn nó chỉ ăn cái đồ mà ừ, thiên nhiên của con cá đúng rồi cá. ớt đồ các kiểu ăn bạn tìm hiểu con cá này cũng khó, rất là khó để nuôi lại nó không có nguồn giống hiếm, hiếm nữa quý hiếm mà đi đâu đâu mình bẫy được nên bạn biết không một quý thịt bò có trăm đến cái ký thịt bò có trăm mấy hai trăm thôi một... em à, mà con cá này một ký này là bằng 10 ký thịt bò đây ừ. xong bắt đầu mình à, triển khai món trứng đi ăn món à, trứng một, đúng rồi. một món trứng dạ. xong bắt đầu tí món này thôi ok giờ diễn hai món trứng là ăn cứ đảo qua đảo lại ba ba giờ đây là của thằng ba ba nè đây trứng ba ba trời ơi không biết cái này bự quá vậy đây là gắm miếng nhỏ đi đây đâu sao em là cái cục này đây các bạn trứng ba ba là mình trưng lên thôi anh vâng trưng lên trong nồi sầu trong chấm này hả anh chấm chấm này trời cái nước nước cái nước anh làm ngon cực kỳ luôn bạn cơm anh bao nhiêu năm trong nghề rồi anh 12 năm rồi Rồi ôi <coughs> Chuyên Còn. về hải sản với rừng Béo Ngon Thơm á Hôm nay cũng ra trứng ba ba tự nhiên đúng không ạ? Thiên nhiên là ngon Thiên nhiên ngon Mà lâu lâu mới có có, có trứng nha Nhiều à. con nó không có trứng Dạ Vâng, nhiều con không có trứng Nó đực, nó đực, con đực nó không trứng À, có là ông trứng Đây là con vâng, cái anh cái. Ăn miếng cái đùi <laughs> ngon quá Giờ theo ừ, là cái mẹt đây Một mẹt gà <laughs> Đây, mẹt là cái mẹt gà ờ, Mẹt Mẹt Rồi trong đó nó có vừa cái mẻ cái món à bốn món giờ anh tả đặt đây có mẹ gà nữa các bạn rồi con gà con gà và mực mực và thịt bò bò hay thịt heo heo heo heo rừng heo rừng và tôm nướng xiên là bốn món tôm suối hả hay tôm gì tôm uh, biển tôm biển còn đây là gà đồi hả anh gà đồi gà đồi là mình thử hỏi Mày chém cắt được cho tròn con gà đồi <laughs> Cái da Nó lại biết rồi đó Con gà đồi là cái da của nó thì thôi rồi luôn Nó dày mà nó dai Trình hấp gừng Trình hấp gừng đi rồi Rồi men qua cho coi trình thấp gần là có thử, tình, có thử nó sao nha Ăn cái đầu đi Không biết ăn gì Đầu biểu không? Làm cái đầu đi Làm cái đầu đi Bờ. Nhìn nó đặc, đặc sắc Review cái đầu luôn các bạn coi luôn nè Cho em mượn cái chén nè à. à Đây Nãy ăn cái mình ờ, cá rồi giờ ăn cái đầu hấp Giờ mình cũng chấm với lại miếng uh... Dạ Có chanh Đó Đó <laughs> ừ. Anh cắt giùm em cái đồ luôn này anh quá ngon trời cái đầu trình nó béo trời anh cắt bự quá chó, tôm nhận anh anh bít dữ cắt đẹp đẹp đẹp à uhm. ok anh nguyên đùi luôn nguyên đùi luôn để lỡ lỡ review con cá rồi ăn review tiếp đi hôm vâng. nay thường là chấm mắm hay chấm muối tiêu chanh anh nó chấm muối này ngon hơn à muối này ngon hơn trời ơi nhìn đã có hai thứ mình chấm được mắm được mà chấm này chấm muối nó ngon hơn đây các bạn đặc trưng của nó là chấm muối trời muối muối chanh muối ớt xanh nó béo nè thịt nó còn dai ngon không có hot mắc kén thì đẳng cấp luôn bên <laughs> đây không có mắc kén nhưng à. xanh đây hỏng nó ừ. đây là xương nó anh xương xương nó kỳ vậy ừ. <coughs> xương con cá trình này nó rất cứng à dạ phần của nó rất cứng trời ơi cái đầu nó béo ngon rồi đó thật sự là con cá này đúng là nghĩa là mình thấy đáng tiền luôn á đó. đó giờ mình ăn um, rất là nhiều cá biển cá mú cá đồ thiệt thượng đúng rồi cá mú thì nó cân nó chỉ rơi vào ừ. bốn trăm rưỡi bốn rưỡi còn con cá này là gấp ba lòng con cá mú là bạn biết là nó phải ngon hơn cá mú đó các bạn cá mú cân bốn trăm rưỡi nói chung á bạn là có điều kiện mà tới quảng bình á đây là quê hương của con cá trình đúng anh quê hương quê hương của con cá trình này thì bạn nên tìm ăn cá trình cá trình suối cá trình mà gọi là cái tự nhiên á tự nhiên còn cá trình mà nuôi á thì mình không biết sao mình chưa ăn thử lần nào nhưng mà thử nó rất là ngon thịt nó rất là dai bạn ăn là quên sầu luôn á <laughs> ngon quá trời cái đầu gì mà đã vậy uhm. Ừ. làm da còn nhảy rồi còn cái họng của nó nó béo lắm nè anh phải gỡ ra không đây em mượn cái kéo để em cắt ra cho bạn coi nè để cắt ra ăn trong nó mới béo à dạ. đây các bạn mình coi mình cắt cho bạn coi cái họng nè đó con cá trình coi cái đầu của nó tại cái đầu nó nãy mình coi nó giống con rắn lắm nên mình mới ăn thử cái đầu cho bạn coi tại cái đầu nó ngồi nhìn nó giống con rắn y chang luôn nè cái lưỡi của nó nè đó đấy là cái đây là cái vây của nó cái vây hả anh vâng cái vây là mình không không là không cắt à. vây trình là để nguyên si cho người ta à để người ta ăn nó mới cảm giác cái mùi ồ người ta ăn luôn hả vâng, vâng thơm đây trời xương này, cái xương rất cứng xương cứng vâng. mút mút luôn hả anh ủa cái xương cái đầu cái cái cái, mang này ăn đâu được đâu không cái mang trình ăn được anh cứ ăn thoải mái ăn được luôn hả ăn được này hả vâng ăn đi đây cái mang trình nữa bạn thử coi nó cứng cứng nhưng mà có cái thịt ở trong à, là mình nhai cái thịt vâng còn nhai cái đấy xương ra ừ. ừ. hay rồi con quỷ mình gái da trơn nhìn nó giống như con ếch mà lưỡng cư vậy đó cái bộ ruột của nó đang bên đây ừ. mình sẽ thưởng thức bộ ruột của nó ok anh bây giờ ăn miếng á ờ, bỏ cái cuộn chén bỏ xương dạ được rồi. ăn ăn miếng gà đi gà đồi ở đây á đặc sản ở Quảng Bình cũng bạn đi dọc chỗ này khi hướng lên chỗ Phong Nha Kẻ bàn trên này cũng là đặc sản cũng là gà đồi nha bạn rất là nhiều hàng bán gà đồi kiểu kiểu này đúng không anh đúng rồi gà đồi rất nhiều rất nhưng mà tùy theo loại gà nhiều khi có khi vào quán người ta cũng bán không phải à. gà đồi này, dạ uh, nướng mũi ớt trời ơi đây là đặc trưng của quán mình là đặc sản rừng biển núi có hết Chuyên má trời cái con gà này không phải con gà đồi luôn gà, gà, gà núi luôn bạn nó chạy núi luôn có đai luôn anh ăn gà cái, cái, cái cảm giác thế nào từ từ đai biết <laughs> anh dùng cái từ đó là từ gì quảng bình hả đai là nó dai đai là nó dai hả đấy thì cứ đai biết mà tôi không tưởng là con gà nó bị chót thôi con gà nó bị chót dai dai nó dai thì cũng bạn gà này chạy núi luôn các bạn ơi à. gà này chắc ngày nào nó tập thể dục à <coughs> thịt da luôn thịt bao da luôn ông nào thích ăn thịt gà da là nó bao da luôn á ngon á nói chung mà tới Quảng Bình thì ờ, đặc sản là gà gà nướng muối ớt hoặc là gà mẹt, gà mâm thì sẽ đầy đủ đồ ăn gì luôn. Bây giờ tiếp theo là con ờ, ba ba um chú đậu. À, um chú đậu. Rồi xong rồi tí mới ăn cái món hấp này. Ừ. Do, bây giờ tiếp theo là mẹ em à, chú đậu. Giờ là đây là coi thành phần anh làm nè. Đây này. Cho em xin cái chén mới này anh múc cho em mình à dạ. Đây, rồi rồi ba ba nè, đó. Còn à, nó đầy đủ có đầy đủ. chỉ. Đây chỉ. Đậu khuôn. Đậu khuôn. Rồi chuối. chuối đó gọi là ba đa âm chuối đậu bây giờ tôi mới biết thành phần được là là cái, cái, cái nó có chuối đậu, đậu Hà Lan ở trong đây nữa chuối xanh đậu Hà Lan trong đây nhưng mà nó, nó hơi, hơi nhỏ à này ok anh đầy đủ con ba ba ung chuối đậu cái này là giống như cổ của nó ta à cái cổ đó bạn cổ ba bạn thử coi có cần chấm gì không anh chấm mắm hả chấm trên nước mắm đó không chấm cũng được nó vừa tầm rồi ừ. mình cứ chấm đấy, đấy là do mình khách hàng ăn đậm hay nhạt dạ. cho nên mình cứ phải bỏ chế biến gia vị ra mềm nó nằm nó làm cái gọi là cơm là nó mềm luôn à không thịt với ba nó ngọt không ừ. Uhm. đã rồi cái cổ có thịt nhiều cổ còn hơn thịt gà luôn á đây miếng trái miếng chuối ảnh rồi đây là miếng chuối á bếp cồn ở đây không có chắn hơi gió nha đó có cái bọn em làm kia còn có cái cục này này. Ừ. Ngon Chứ chuối tươi gì mà anh làm nó không béo ha. Thì cái này thường thường mình um là phải có cái ba chỉ vào nó. Ba chỉ. Ngon. Ừ. Đây ba chỉ vẫn hả? Sắc cái món thịt mùi ba ba là nó mới ngọt được. Rồi các ba chỉ mới sắc mùi ba ba. Nó mới thấm tháp nó vào cái mùi vị để nó béo con ba ba lên. Đó. Dạ. Gây... Ngon á. Công nhận anh tay nghề làm đảo á, Đây là cái mai của con rùa anh ôm. Đúng rồi cái mai. Mai của ba ba chứ nhầm mai của mùa mắm nước mắm rùa là đừng đừng nói rùa rùa là được được là... không được vâng vâng nó là không phải rùa bây giờ họ không cấm rồi. rùa là của ấy ừ. nãy nó cứ ngắt mà giờ mềm luôn á mềm mà ừ. mi rất mềm nó còn có đây này em đây cho anh cái mi này nhìn nguyên cái bản của nó là dưới đáy đây đây này ừ. Đây, cái mi này anh rất mềm và béo đây Đó. ừ. cái bầy Đó, rất béo luôn Kiểu Nhìn nó rất cứng nhưng mà bỏ à. thịt nhưng mà rất nhiều thịt Nãy tưởng là bỏ Ai ngờ đâu thịt quá trời thịt luôn Không bỏ một cái gì hết trong con ba ba ừ. Cả từ lấy những khách hàng mà muốn uống mật tiết ba ba là đầy đủ hết À Rồi mật tiết ba ba thì mình thua mình không ăn được Đúng rồi <laughs> anh um... Mình review món này luôn À món này là cái, cái, cái, cái tử con này nọ gì không anh Đây này bao tử đây Này bao tử của con ba ba À con uh, Trình Từ từ để em làm thế à, rồi rồi bỏ rồi rồi cho em muộn đi rồi bỏ từ bột đi rất béo đây đó mình đó là cái ờ, dạ dày à dạ dày thôi ôi ờ, nhìn đã đó đây bây giờ mình sẽ ăn thử sơ sơ trước mắt đây cái men quay vô mình sẽ cắt cho các bạn coi nè trời ơi dạ dày của con trình nó dài cho nhìn nó to cho bắt đầu còn món này đang đang thâm nữa dạ đó đây là bao tử này mấy cái này mấy cái này Keramin thích ăn lắm mình sẽ ăn một phần cho bạn coi vậy thôi đó đây là miếng gà của nó nào đây có gan thường gà ngon á là gà nó không có đắng <coughs> gan mình lấy mật ra rồi không bị gì à dạ bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng gan trước thử nó làm sao giảm miếng muối chậm chéo uhm. béo không đắng ngon thiệt gan là dạng dạng gan như cái muối mà biển gì luôn các bạn béo không đắng uhm. nội bao dai giòn thực sự đai nữa lại đai rất là đai <laughs> rất đai đây bạn uống bao tử em là người bắc vô đây là à hiểu không người của linh bình linh bình linh bình có nhãn món dê ha vâng, dê bình dê linh bình Bởi vì đây ở đây nó chưa ổn định nên em chưa lấy môn dê về ừ. trước sau thì sẽ có môn dê ở đây nói chung thì bữa em sẽ ra ninh bình review nhưng mà các hẹn các bạn <laughs> cho đi sau yeah. <laughs> à anh bỏ cho con kìa món trình ờ, nhúng nước giấm nha à nhúng giấm đó nhúng mẻ mẻ hay giấm mẻ mẻ mẻ anh đó bài lát để review thôi rồi rồi đó <laughs> để dành <laughs> ok qua trưa mai trưa qua đông nghịt luôn đấy là cái um, cái lường của con trình lường. con trình là dễ nhận biết nhất là cái lường này các bạn cái lường hai bên của con trình giờ mình làm miếng à tám miếng chầm chéo đây để tí con biến ờ, cho... À, cân lên Ủa <laughs> nhai luôn hả anh? Nhai luôn Được không? Đã được mà Cái xương của nó bên đấy mềm mà Không mềm không? Hóc hóc cổ không? Không, không à Không, không có gì Ngon, béo cái thường nó cũng béo luôn Béo Cơm nặng Cái này á, bạn nên đi đông đông bạn ăn chứ không? Chứ bạn đi hai người ăn không hết cũng không kinh đâu Hai người thì